nàng ơi nàng ơi đường lên bắc cạn đẹp lắm vào mùa đôi rừng màu xanh ngao tràm tim nàng ơi nàng ơi đường lên bắc cạn đẹp lắm vào mùa đồi rừng màu xanh ngao tràm tim suối bắc cạn chảy quanh khe núi uốn nghiêng trời chiều gió đưa câu lượn gọi sang bên bàn em rùa ngoài nương em là hoa quê sắc hương thơm bốn mùa tiếng đàn gọi trăng đêm nay say trên diều cầm tay em trao lửa tìm về lời em dặn trên môi bắc cạn đây rừng núi xanh chạm chân mây ơi chợ đôn mùa hoa mận chín bắc cạn hôm nay lời lý ngọt ngào đâu đây nhớ đường đi nari nghe câu lượn cây đàn tiếng sao gì sao bạch thông em hẹn đón dập danh gập ghềnh chợ ra đang vào phiên sao bao nổi lên nhịp mua lắng quay ngược tròn đúng bay trao người ơi xin đừng quên chấm ngọn xuống xuân đồng cùng em giao duyên hối luồng tuôn một luông à bên nhau băng cạn đây đàn tính em vừa so dây đón anh mùa xuân đào nở chim én đi tìm trời xanh nàng ơi một mình sông cầu